anh anh đưa ra mấy ý kiến những người đi cùng với ý kiến không có không chú ăn đồn nạt tôi chả thấy điều ai bảo là mỗi người mỗi quan điểm chú không thể đánh đồng như thế được nó có phải là mỡ hàng đâu rồi nó thế đúng không phải người mỗi quan điểm mà thì mọi người thì không thể đánh đồng được nó không mỡ hàng người nó đã mất cười không được mà cười không được hiền hiền thì mặt hiền thì hiền cười hơi xấu mắt hơi thấp nhưng mà nói nhìn không qua là được ô đội kia điêu rồi ừ. 干啥子？你忘了？